Vợ, em bị làm sao vậy? Em ở đâu? Anh tới ngay đây. Anh chạy ra siêu thị, mua băng vệ sinh giúp em cái. Em đang ở nhà, tự nhiên đèn đỏ đến sớm hơn tuần. Em bị ra quần, không đi mua được, nhanh lên anh. Vợ làm anh hết hồn, được rồi, vợ cứ ở nhà, 15 phút nữa anh mang băng về cho vợ. À, nhớ về mua cho em cả hộp chân gà nướng nữa nhé. Rồi, có hết lắc đầu khi biết vợ bị kẹt ở nhà vì đèn đỏ đến bất ngờ. Hoàng đứng dậy, bảo lũ bạn giả vờ nhà có việc gấp mà rời khỏi đó, chạy đến siêu thị ngay lập tức. Phóng luôn đến quầy băng vệ sinh phụ nữ, đang khá đông các chị em chọn lựa băng vệ sinh. Hoàng đang loay hoay chọn loại băng vợ hay dùng, thì tất cả mọi người xung quanh đều chỉ trỏ, giễu cợt anh. Đàn ông mà đi mua băng vệ sinh cho vợ thì chẳng khác nào chó chui gầm chặn, mặc váy cả. Loại đàn ông này vứt làm ô nhục cánh đàn ông tụi mình. Đúng đấy, ai đời đàn ông con trai xông vào chọn băng vệ sinh chứ. Thằng này chắc đội vợ lên đầu để nó hành rồi. Đám người đó cứ cười, chế diễu hoàng không thiếu câu gì. Bực dọc về thái độ của mọi người xung quanh khi thấy mình đi mua băng vệ sinh cho vợ. Hoàng liền quay người lại nói lớn. Chỉ có những thằng đàn ông tồi mới coi việc mua băng vệ sinh cho vợ là nhục nhã mà thôi. Mua băng vệ sinh cho vợ chứ có mua băng cho ai mà phải sợ mất danh dự. Các ông chỉ biết hành hạ vợ trên giường, việc nhà mà không biết quan tâm vợ cái gì cả. Đấy là đàn ông hả? Hay là đàn ông phải thế? Xin lỗi, thằng này thà để thiên hạ chê cười chứ không bao giờ làm vợ tổn thương vô tâm với vợ. Hoàng nói xong câu đó Mấy chị em ở gần ồ lên ngạc nhiên và vỗ tay dần dần Có cô không kiềm chế được mà hét lên. Anh này nói đúng quá, chồng, đàn ông phải như anh thì chị em chúng tôi mới được nhờ, mới cảm thấy được yêu, tôn trọng chứ. Vợ anh thật may mắn khi có được người chồng như anh. Các chị quá khen rồi, em chỉ làm những gì thấy đúng để gia đình được hạnh phúc, vợ thấy vui mà thôi. Câu nói của Hoàng khiến mấy gã vừa chê cười, giễu cợt anh phải im lặng, cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Gã nào đó cũng thể hiện sự suy tư mà nghĩ lại cách nhìn đã đối xử với vợ mình bao năm nay. Kệ bọn họ, Hoàng quay vào chọn tiếp thì gã to mồm nhất vừa chê anh lúc nãy thỏ thẻ với Hoàng. Tôi xin lỗi chú, vừa nãy tôi hơi quá lời, chú nói đúng, tụi tôi là những thằng chồng tồi, chỉ biết nhậu nhẹt, chơi bời vô tâm với vợ, coi việc mua băng vệ sinh, làm việc nhà cùng vợ là một sự sỉ nhục. Ngẫm lại mới thấy bao năm nay lấy vợ tôi chẳng làm được gì cho cô ấy ngoài việc biến cô ấy thành cái máy đẻ, thành ô xin không công và những trận đòn vô cớ chút lên người cô ấy. Nhưng sau tất cả, tôi lại khinh thường vợ vì cô ấy là đàn bà. Tôi sai, quá sai rồi. Cảm ơn chú đã giúp tôi thức tỉnh, biết mình sai ở đâu và nhận ra Vợ tôi đã cực và tủi thân thế nào khi lấy phải người chồng tệ bạc như tôi. Tôi không giận anh hay ai cả, mọi người đã thức tỉnh thì hãy về xin lỗi vợ và bù đắp cho cô ấy ngay đi. Là đàn ông, ngoài việc kiếm tiền thì phải là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Chỉ có thế thì anh mới có hạnh phúc thực sự. Nên nhớ, không có người phụ nữ nào dám hy sinh tất cả vì anh ngoài mẹ và vợ anh đâu. Cậu nói đúng, cảm ơn cậu, chúng tôi về nhà xin lỗi vợ đây. Mỉm cười vì họ đã thức tỉnh, Hoàng không nghĩ nhiều mà ra thanh toán rồi về với vợ ngay. Thế nên các ông chồng ạ, hãy nhớ vợ là quan trọng số một, nhậu nhẹt, công việc cũng chỉ xếp sau thôi. Đừng bao giờ làm vợ bạn khóc bởi vì chính lúc đó bạn đang tạo cơ hội cho kẻ khác làm vợ bạn cười đấy